Dạ. à, em ở bên trung tâm kế toán Việt Hưng ấy chị cho em đúng hỏi là có phải chị Hiền không ạ? Dạ vâng đúng rồi ạ. À, chị là tham gia khóa học bên em từ uh, tháng 7 ờ, à? Dạ vâng vâng khoảng tầm đấy chị ạ. À dạ vâng. Chị học khóa hành chính sự nghiệp có thu đúng không? Dạ vâng đúng rồi. À, em hôm nay em được uh, cô Hoa báo là chị đã hoàn thành xong khóa học ở bên em đấy. Thì chị xác nhận thông tin giúp em với ạ. Dạ, vâng. Trong cái quá trình mà chị ờ, tham gia học bên em ấy thì giáo viên bên em dạy ờ, chị có dễ hiểu và nhiệt tình không chị? Có chị ạ, không nhiệt tình. À dạ vâng. Thế ờ, chị học trên chứng từ thực tế hay là chị học trên giáo trình của trung tâm nhỉ? Ừ, chúng em là thực ra là em học chính ở trên chứng từ thực tế của em thôi. À dạ vâng. vâng. Chứ là không học trên chứng từ của trung tâm đúng không? không vâng tại vì em làm thực tế mà chị thì em học chính từ thực tế luôn à dạ vâng À, vậy thì à, trong quá trình học là giáo viên bên em có vấn đề gì chị không hiểu ờ, trong cái quá trình làm việc của chị ấy thì giáo viên bên em vẫn hỗ trợ chị đúng không? Dạ vâng ạ. Em hỏi cô vẫn nhiệt tình trả lời. À dạ vâng. Vậy thì sau khi kết thúc cái khóa học ở bên em ấy, có vấn đề gì thì chị cứ liên hệ để cho giáo viên bên em hỗ trợ chị nhé. Dạ vâng con vâng ạ. Dạ vâng. Giáo trình mà có vấn đề gì hay là chị muốn um, cấp tài khoản vào giáo trình ấy thì cứ liên hệ để trung tâm cấp thêm để cho chị uh, biết thêm về giáo trình của trung tâm ấy. À, có nghĩa là cái giáo trình đấy là tại vì thực ra là em cũng uh, cũng cũng mong muốn là kiểu mà có cái sách để đọc lại ấy. Tại vì em với cô cũng uh, có một cái thời gian mà kiểu thực tế nó chính thôi. À em vâng. Em muốn đọc kiểu cái giáo trình thì em có cái chỗ để đọc kiểu một chút giáo trình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Là có nghĩa là dạ vâng. chị là đang học trên chứng từ thực tế của bên chị đúng không? Còn nếu mà chị muốn ờ, biết thêm về giáo trình của trung tâm ấy thì bên em vẫn cấp cho chị thêm. À, dạ vâng, được vậy thì tốt chị ạ. Vâng. Thì vâng, mà thì chị biết để ấy. chị học ừ, hỏi thêm đọc mà. Thêm có gì thì chị bổ sung vào giáo trình của trung tâm, ví dụ chị xem qua ấy. Chị xem giáo trình như thế nào, chị muốn bổ sung thêm gì ấy thì là chị sẽ dạ, vâng. ý kiến để bên em bổ sung thêm. Ừ, chị có tài khoản à, vào dạ giáo vâng. trình chưa chị, chị có tài khoản em chưa có đâu ạ à chị chị chưa được cấp đúng không vậy thì để à, dạ mai dạ vâng. có gì lên em sẽ cấp thêm cho chị nhá để chị uh, tìm hiểu thêm dạ vâng đấy rồi thì thế thì tốt tại vì để em thỉnh thoảng có thời gian rảnh em dạ vâng. lại về cái cái cái kiểu đơn vị hành chính sự nghiệp của em chút thôi dạ vâng thế cứ để em dạ. em cấp thêm cho chị nhá có gì thì chị xem thêm ạ À, dạ vâng, vâng. Vâng. Thế chị cho em hỏi mà chút là trước đây chị biết đến uh, trung tâm Việt Hưng qua kênh nào ấy nhỉ? Em mò mời mình mò trên mạng mới gì ạ? à, chị tên trên mạng dạ. chị search ạ dạ vâng em search google các thứ ra thì sau ừ, này em cần thứ em thấy cho bên mình thì em sẽ đọc những thông tin em cũng ổn à dạ, dạ vâng, vâng năm mươi năm mươi thôi ạ nhưng mà thấy học thì cũng ổn các cô nhiệt tình Dạ vâng. Vậy thì có gì trong quá trình làm việc mà cần hỗ trợ thì cứ liên hệ để giáo viên bên em hỗ trợ chị thêm nữa chứ không phải là trong quá trình học học xong bên em là thôi đâu vì là sau quá trình học ừ, học viên mà làm việc ấy có vấn đề gì thì bên em vẫn hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc đến bao giờ mà học viên thành thạo làm được thì thôi ừ, nên là dạ, có vâng gì ạ. chị nên là có gì chị cứ liên hệ lại bên em nhá dạ vâng vâng ạ em dạ vâng ạ. dạ vâng thế chị nghỉ ngơi đi vâng em cảm ơn chị dạ, có vâng, gì thì dạ. mai cấp cho em cái tài khoản chị nhá em quên dạ vâng ạ tại, không... dạ vâng dạ vâng em có số điện thoại của chị rồi có gì mai em cấp xong em gửi qua zalo chị nhá dạ vâng ạ vâng. dạ vâng ạ em, em chào chị chị nghỉ ngơi đi ạ Ya va.